Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 10 tháng 5 năm 2021, tức ngày 29 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Ngọ hôm nay là Bính Tý, Giáp Tý. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi do chịu tác động xấu của cục diện tương xung, con giáp này có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến việc hành động cũng thiếu kiểm soát. Hãy hít thở sâu để giữ bình tĩnh được tốt hơn. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tý cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới, tuy nhiên, đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với bạn. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ. Chính tài cho thấy bạn không gặp phải khó khăn trong vấn đề tài chính. Dù có mức lương cao hay thấp, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm thì bạn ắt có của ăn của để, đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như ứng phó với biến cố bất chợt. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu có tính khí thất thường. Bạn không giữ được hình ảnh chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa mà trở thành một người sẵn sàng gây gỗ và thay đổi nhanh chóng đến mức khiến mọi người khó hiểu. Cũng vì cái tính này nên bạn thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, hãy dành mấy ngày cuối tuần để bản thân nghỉ ngơi nhé. Hỏa sinh thổ, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Hơn nữa, nửa kia có thể giúp bạn đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn đấy giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần. Tam hợp giúp đỡ, người tuổi Dần luôn nhiệt tình với tất cả mọi người và mọi việc. Bạn là người quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song cũng vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng người tuổi dần cần duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ, đừng chỉ hăng hái lúc mở đầu rồi về sau thành ra bỏ bê, lười biếng, thậm chí khiến người khác phải đốc thúc. Mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Bạn thường là người quyết định những công việc trọng đại trong nhà, thế nhưng trước đó, bạn không quên trao đổi ý kiến với bạn đời của mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão Bói tử vi 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tài sản, tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng hoặc nhẹ dạ cả tin, rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo. Nếu đang làm công việc kinh doanh, người tuổi Mão cũng chớ nên đi đến quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ chạm trán với kẻ thù và những mối làm ăn bất lợi. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Chính quan cho thấy những người làm công ăn lương phát huy được điểm mạnh của mình và có thể được phân công phụ trách những nội dung công việc quan trọng. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi tương lai bạn vô cùng sáng lạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, Thứ hai này, tỷ kiên cho thấy người tuổi thìn dễ rơi vào hoàn cảnh bạn bè, đồng nghiệp chia bè kết phái trong ngày hôm nay do những vấn đề liên quan đến lợi ích, bạn nên xác định được lập trường của mình, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng. Khi xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cần giải quyết mọi việc bằng lý trí chứ không nên nghe theo cảm tính của mình. Đôi khi những điều bạn nhìn thấy hay cảm nhận được chưa chắc đã là đúng đắn. Hãy quan sát vấn đề đa chiều hơn. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước giàu kinh nghiệm, cho dù ý kiến của đối bên bất đồng thì bạn cũng không vội phản bác mà trước hết là tôn trọng và lắng nghe giờ tốt trong ngày 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ thân, dậu, tý. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi trong ngày nhờ có sự trợ giúp của Tam hội. Thái độ hòa nhã và ham học hỏi khiến bản mệnh thường được nhiều người yêu mến. Bạn được lòng lãnh đạo này có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay, người đó sẽ chỉ có bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai. Hãy khiêm tốn lắng nghe gợi ý của người đó. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trừ là ngày tốt để thực hiện tất cả mọi công việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch thực hiện việc gì thì bạn nên thực hiện ngay, chứ nên chần chừ, do dự để lỡ mất thời cơ tốt đẹp. Giờ tốt trong ngày 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ cục diện tự hình gây ra những tác động xấu cho người tuổi ngọ. Vì bản tính hiếu thắng của mình, bạn không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định cũng như hành động nông nổi. Bạn không thích nghe lời phê phán mà chỉ thích nghe những lời khen ngợi, su nịnh từ phía người ngoài. Tuy nhiên, con giáp này nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng sẽ có giá trị hơn những lời khen khách sáo nhiều. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của người khác giới. Hãy cởi mở trong giao tiếp với mọi người bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Nếu đã lập gia đình, người tuổi mùi có một ngày yên bình. Bạn và nữ kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự. Trong công việc, kiếp tài lại thấy rằng bạn là một người rất nóng vội và đôi khi ăn nói cũng như cư xử quá thẳng thắn. Điều này nhiều khi sẽ khiến bạn gây mất lòng người khác, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tương lai. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Ngày hôm nay thực thần phù trợ, người tuổi thân dễ phát tài trong ngày hôm nay, nhất là với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng hết mình trong suốt thời gian qua. Bạn sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Bản tính ôn hòa và rộng rãi chính là nguyên nhân khiến bạn được nhiều người yêu mến. Bạn dễ gây được ấn tượng tốt với mọi người ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Hôm nay là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ, Hỏa khắc kim lại cho thấy mối quan hệ giữa bạn và nữ kia không quá tốt đẹp. Hai bên có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó. Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những xích mích không đáng có. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị, 10. Tử vi tuổi dậu trong ngày hôm nay thương quan giáng họa, mối quan hệ giữa người tuổi dậu và lãnh đạo trở nên căng thẳng vì những quan điểm bất đồng. Bạn là người trí khí, đừng để những hành động thiếu kiềm chế gây ảnh hưởng tới sự nghiệp tương lai. Những người tuổi dậu làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trong ngày hôm nay, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Tốt nhất bản mệnh không nên ký kết hợp đồng vào ngày hôm nay mà bình tĩnh đợi một cơ hội khác. Hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, quá vội vã chỉ khiến bạn dễ chuốc lấy tổn thương. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Tỷ Kiên cho thấy người tuổi Tuất dám nghĩ dám làm, không ngại ngần đối diện với khó khăn. Tuy nhiên, bạn không nên tự đẩy mình vào cảnh bị cô lập. Hãy tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, bởi không phải việc nào bạn cũng có thể hoàn thiện nếu chỉ có một mình. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn nên quan tâm đến tâm tư, tình cảm của nhân viên hơn, đừng quá độc đoán chuyên quyền, bởi đó chính là chướng ngại khiến công ty không thể phát triển. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Hỏa sinh thổ, người tuổi tuất có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi Thủy khắc hỏa, người tuổi hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đối xử tốt với bạn. Bạn nên xác định trước tinh thần như thế để không trở nên quá thất vọng hoặc tổn thương vì chuyện này. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau,